gạo mò Có nhau lưu gió từ tua Yẹ tiệt tao lũ Chế nhau nụ có chỉ tua Vì cứu nó lũ Có lại ở mê lên mua Yẹ tiệt tao lũ Ê có bố yếu ta mua Chỉ lưu đi có ấy bố tao mua tu lũ có thía tu chua Yẹ tiệt tao lũ đó cũng chế Yẹ đó có nó nhau chỉ tua Vì tiệt cứu tư Nhẹ có lời mê lên mua Yẹ lũ nước cứu yêu chỉ bóng của mua Dĩ thao yêu lo chỉ tao bỏ đua lênh tư yêu trong lý có mê lên mua Nhà tiệt có nó chỉ tao mùa tu có lưu Tiệt ế lo hoàn kê na lên mẹ gong mô Có nhau lưu gió từ tua nhà tiệt tao lưu Chế nhau lưu có chỉ thua vì cùng nó chia lù cơ tia chỉ yo tia yo lo đan tia có có mua chia cho tia thâu thâu cu chia e yo kia cu yên lù có tia sao có con thì lù chia e chia cu mà li lo lù con mu ta ý tia nó có luôn bê xa lo tù cơ tế Tư mù ở ý kê Yêu phía có bao Giờ cụ nó gió kê lô tiền nữ bầu cha Ê Cụ nó mua xe lù có tiền Chỉ ở tia yêu lọ đàn tiền Có có mua xe ế cho tiền Thảo cháu cụ xe ế yêu kia Cụ dành lù có tiền Sao có con thấy lù xe nó có chỉ cho vì cùng nó lâu có lẽ mê lên mua tiền tao lâu ấy có bao nhiêu ta mua chỉ thao yêu lo chỉ tao bỏ đua lên cứ yêu trong lý có mê lên mua nhờ tiền có nó chỉ tao mà tu có luôn